sống vấp ngã cho ta hiểu rằng ngã ở đâu thì ta phải dựng chỗ đó khi ta lỡ xa cơ lạc bước chẳng còn ai bên ta sơ chia nữa đâu ôi sao nhân thế qua phũ phàng lòng người thâm sâu ôi sao đã đoan qua, Bọn trẻ nên thua nhau từng bước Vì đồng tiền anh em bạn bè sẽ lỗi Khi trong tay ta không có tiền Ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa hư vô Tiếng anh em bao lâu trở thành tàn cho xem ta như là kẻ ngốc lợi dụng ta những lúc ta khó thôi hãy sống tốt với nhau thật lòng đừng vì lời danh bon chen rồi dẫm lên nhau lỡ sau mai này bạn lỡ lầm lạc vương tôi đây cũng không nhớ chung cho bạn yêu lẽ xong cuộc đời vấp ngã cho ta hiểu rằng ngã chỗ đâu thì ta phải dựng chỗ đó khi ta lỡ xa cơ lạc bước chẳng còn ai bên ta sơ chia nữa đâu ôi sao nhân thế quá phũ phàng lòng thẳm sâu ôi sao đã đoan qua bọn trẻ lớn thua nhau từng bước chỉ vì đồng tiền anh em bạn bè xe lỗi khi trong tay ta không có tiền ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa ừ, tiếng anh em bao lâu trở thành tàn cho xem ta như là kẻ ngốc lợi dụng ta khi ta có thôi khi trong tay ta không có tiền ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa hư vô tiếng anh em bao lâu trở thành tàn cho xem ta như là kẻ ngốc phải lầm than thì ta chợt hiểu khi trong tay ta không còn tiền ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa hư vô tiếng anh em bao lâu trở thành tàn cho xem ta như là kẻ ngốc bạn ngờ tôi như kẻ chẳng quen khi trong tay ta không có tiền ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa hư vô tiếng anh em bao lâu trở thành tàn cho xem ta như là kẻ ngốc phải lầm than thì ta mới chợt hiểu